Bẩm vâng. Dạ Xét cho cùng Mày cũng không đến nỗi khôn mấy <laughs> Đúng thế ạ Phải học khôn ừ. Học ở đâu Lấy vợ à. Học thầy không thầy học vợ Hay, hay đấy <laughs> Cho mày ở rẻ ừ. Được nuôi ăn không mất tiền Được dạy khôn không mất tiền Ông giỏi <laughs> Lấy ai Lấy con xoan Ông ơi à. Một tá chữ đã đủ lấy vợ chưa ạ à? Đủ Ngày xưa tao chỉ có một tá chữ mà lấy được bà mày Mà lấy vợ cho cả thằng bố vợ nữa Thôi cháu đi nhá Con đi nhá Phen này nếu không đỗ trạng con quyết không về gặp ông và bố nữa ừ, Khổ thân bà mày Không sống đến ngày hôm nay để hưởng vinh hoa chết phú quý ờ, Có bà mày Thì mới có bố mày ừ. Mà có bố mày thì mới có mày Đây ông cho Cả mẹ mày nữa Đến ngày hưởng phú quý vinh hoa Thì lại chết mất rồi ừ, Bà ơi, ơi mẹ ơi Tao không sống đến ngày hôm nay Để bà hưởng hiền vinh Để bà hưởng phú quý Ẩm ơi, mày đội trạng mau lên Không thì ông lại đi theo bà mất Ẩm ờ, Còn đội trạng nhanh lên Không thì bố cũng già mất ừ. Vâng Chỉ nay mai là con đỗ trạng thôi ừ. Ông ông và ờ, bố đừng chết vội nhá